là để chúng ta uh, ghép mà cái giấy tờ mặt trước và mặt sau dưới tàu anh chị trở thành một cái ảnh nhá thì đầu tiên là anh chị em mình uh, cài tôi app Canva nhá app Canva Đấy, tôi đã cài sẵn rồi bấm Canva này sau đó tôi bấm vào dấu cộng này à, sau, sau đó các bạn hãy đăng nhập vào Canva trước rồi sau bấm dấu cộng này mình cỡ tùy chỉnh này mình để là 600 này nhân 800 bạn nhé 800 bấm tạo thiết kế mới này rồi sau đó mình à, nhớ là cái ảnh đã chụp trước rồi bạn nhá mặt trước và mặt sau giấy tờ anh chị đã chụp trước rồi video tôi đã chụp rồi bấm tải lên này mình chọn tải tiếp lên này đúng không tải tiếp bên thì mình chọn cái mặt trước mặt sau giấy tờ mình anh chị nhé tải tiếp lên này từ viện ảnh này Đó, chọn hai cái ảnh này bạn nhé xong mình bấm thêm bấm thêm xong thì nó nó nhảy lên như này này thì mình sẽ chọn là cái uh, mặt uh, sau cho đi bấm thêm mặt sau này sau đó anh, chị mình uh, uh, crop ảnh lại nhá cho nó nhỏ lại đó có đường viền đường kẻ này đó mình thêm đường viền này mình à, cho nhỏ lại cho vừa khung hình nhé sau đó mình xoay lại đây các bạn để ý nó có cái dấu xoay mình xoay lại như này nhá nhé cho nó cân cái khung hình vuông này đó mình xong mình phóng to một chút này mình kéo to giữ tay vào ngón trỏ cái dấu chấm ở hai góc bạn nhé cho đều hai bên ra như này rồi sau đó gì sau mình bấm dấu cộng tiếp để mình thêm cái mặt trước này mặt trước này rồi sau đó mình lại gì crop ảnh lại cho nó nhỏ lại đó rất đơn giản thế nhé rồi kéo lại này cực kỳ nhanh này cực kỳ nhanh này sau mình xoay ảnh cho nó à, vu góc đúng không Đấy, sau đó mình kéo lên mình kéo lên như này xong mình à, kéo rộng ảnh ra cho nó cân cân một chút nhá rồi ok rồi cân một chút cho nó đẹp nó cho nó vừa cái khung hình này vừa vặn cho nó ngon nghẻ rồi chế chuẩn rồi đã chị em nhả ra đó rồi cảm thấy là gì nó chưa ưng ý lắm đúng không Đấy, các bạn có thể gì thu nhỏ một chút lại cho nó sóng to ra này rồi nên nó có viền vậy nhé mình chụp nó không cân đó, rất tuyệt vời sau đó bấm uh, lưu lại với tôi bấm vào phần chỗ này mình uh, đây mình để thế đây đúng không đấy vừa rồi cho cân lại rồi ok rồi sau khi bấm tải xuống này tải xuống máy là xong bạn nhé lưu ảnh dưới dạng thì các bạn chọn ảnh cho tôi này đang chuẩn bị thiết kế đúng không đấy sau đó mình gì mình sẽ um, tải ảnh xuống nhá rồi bấm tải xuống này rồi mình sẽ lưu ở đâu mình sẽ lưu chỗ nào các bạn mình lưu chỗ nào gì là các bạn có thể lưu vào chuyển zalo nhá để mình lưu lại này hoặc là mình gì mình lưu hình ảnh này lưu ở đâu Đó. đã lưu với cuộn camera đúng không mình tắt đi đây mình uh, thoát ra màn hình tôi xem nó đã làm trong uh, cái thư mục chưa thư mục ảnh của mình chưa này rồi đã làm đây rồi các bạn nhé Đó, rất tuyệt vời như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn là gì cách chúng ta gì uh, gom hai cái ảnh mặt trước mặt sau giấy tờ lại nó trở thành một cái ảnh rất tuyệt vời đó cảm ơn chị đã theo dõi video của tôi có bất kể câu hỏi gì các bạn hãy ờ, liên hệ với tôi nhé và nhớ ủng hộ đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình để tôi ra nhiều video giá trị hơn